Anh sẽ cùng em dậy nên hạnh phúc Những tháng năm tươi đẹp nhất đời Trời cho anh cô gái tuyệt vời Xinh xắn dịu dàng dễ thương ấm áp Anh sẽ luôn cố gắng cho đời thêm dạng người bao gian khổ mình vẫn không xa rời em thương anh nhiều nhưng em chẳng nói thương anh vất vả em cũng xót lòng trời xe ta duyên số vợ chồng xương khổ hay là cuộc sống long đông vẫn năm tháng dần trôi qua như con nước những lúc anh theo làm công trình nghĩ thương em theo bước cùng mình thân gái thiền thòi giờ em vất vả thương những đêm trên láng mưa từng cơn đổ về nằm chung trong chăn mỏng lòng ước ao hẹn thề mong sao mai này tương lai ngời sáng qua bao gian khó chung một mái nhà dù gian lao ta vẫn thuận hòa hạnh phúc cuộc đời nào có đâu xa ước mơ nhỏ bé năm tháng dần trôi qua như con nước những lúc anh theo làm công trình nghĩ thương em theo bước cùng mình thân gái thiền thòi sợ em vất vả thương những đêm trên lán mưa từng cơn đổ về nằm chung trong chăn mỏng lòng ước ao hẹn